Xin chào mọi người Hôm nay à, Lộc chia sẻ đến mọi người một chiếc xe hiệu Honda à, Khách hàng của Lộc à, đổi xe là lên đời xe Đức Xe T1 Vì vậy à, mới để lại chiếc xe này để giao cho Lộc và bán lại cho khách hàng nào có nhu cầu về xe Honda Civic nha mọi người thì chiếc xe này rất là ok hiện tại nó đã chạy được 7.900 km à. và mình thấy cảm thấy như là một chiếc xe mới vậy mọi người ở bên trong bên ngoài vẫn còn mới mọi người cũng thấy đó ở trong nội thất này rất là mới à, hôm nay à, lộc giới thiệu à, qua chiếc xe này nếu ai có nhu cầu đổi lấy cái chiếc xe này thì à, mình đổi nha rồi à, xíu nữa à, lộc sẽ quay à, bên ngoài à, xung quanh chiếc xe này cho mọi người thì cũng nói qua chi tiết về chiếc xe này nó là động cơ 1.5 turbo và nó khoảng tầm 170 mã lực à, động cơ này thì um, mình thấy là lên ga rất là nhạy mình uh, đạp ga mình lên cái là nó thấy nó uh, vụt lên rồi à, rồi thêm một cái nữa là hộp số này là hộp số à, CVT vô cấp nha mọi người à, nhưng mà mình thấy nó qua số cũng êm ái chứ còn được thêm một cái nữa là ờ, cái chiếc xe này nó có cái ờ, form xe rất là hợp với thời trang bây giờ à, tuy nhiên là có những cái điểm mà lộc thấy nó vẫn chưa ok mấy đó, đó chính là cái ờ, độ trao của chiếc xe khi mà chạy với tốc độ cao và cái um, cái cái độ ồn của chiếc xe này thì nó có vẻ nó hơi ù tai đó thì thì uh, lập chỉ nhận thấy có hai điểm đó trên cái chiếc xe này là uh, mình cảm thấy là chưa good lắm à, tuy nhiên là những cái khác bù lại từ cái thiết kế bên trong nó ờ, rất là thể thao và bên ngoài xe cũng thể thao và mượt mà à, màu sơn này là màu sơn trắng màu sơn trắng này thì ở à, thường là trong hãng họ sẽ bán mắc hơn 5 triệu so với những cái màu sơn khác bởi vì màu sơn trắng này đó, nó là trắng ngọc trai mà nó có cái à, dạng như cả metallic hay là một cái lớp ánh kim á thì mình khi mà mình rọi đèn hoặc là mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy lớp anh kim rất là đẹp đó là những cái chia sẻ về cái chiếc xe này ừ, âm thanh của chiếc xe này ờ, nghe thì cũng vừa phải thôi nha mọi người chiếc xe này ờ, nó dài khoảng tầm 4m6 ờ, á mọi người và chiều ngang của nó cũng được khoảng tầm 1m8 chiều cao của nó thì nó chỉ có khoảng tầm 1m4 mấy chục thôi và khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này là 133 nha rồi tí Ngọc ờ, sẽ quay bên ngoài à, và đây là bên ngoài của chiếc xe như lúc nãy ờ, Lộc chia sẻ với mọi người đây là chiếc xe Honda Civic nha mọi người mọi người hãy ờ, nhìn đây nó rất là thể thao dòng dòng Civic này nó thể thao rất là phù hợp với những người trẻ thấy không thiết kế phía trước của nó thể thao ạ à nó có cái chữ logo Honda nằm giữa ở đây và ờ, bên này là cái chữ RS là phiên bản cao á mọi người đèn thì nó sử dụng là đèn led nha mọi người cũng ờ, khá là sáng đó, thiết kế thể thao không? những cái cục đèn này thiết kế ở dưới thì là đèn sương mù nha ờ, biển số cũng khá là, là, là dễ nhớ ở ờ, phía bên này thì nó có hơi chày một xíu tại vì ờ, xe cộ mà mọi người cho nên đi phải có chày phải có chày một xíu cái mâm cũng có chày một xíu nha mình ờ, quay một vòng xung quanh chiếc xe cho mọi người trên có cái cánh gió này rất là thể thao ở bên trong chúng ta sẽ thấy cái cốp cái cốp cũng ờ, rộng đủ để chúng ta có thể để được hai vali lớn ờ, trong những cái cuộc ờ, hành trình du lịch của mình camera đùi phía sau này chiếc Civic này thì nó có cái điểm ấn tượng đó là uh, cái đèn nó thiết kế cái chữ V quay vô trong nó hai hai chữ V đối xứng với nhau tạo nên cái ấn tượng riêng của cái chiếc Civic ta cùng xem bên trong một xíu xem bên nó có rộng bên trong này mọi người ghế phía sau đang còn mới tinh này cảm giác như là chưa ai ngồi đằng sau nữa mọi người đằng sau thì nó cũng có cửa gió nha mọi người đó phía sau nó có cửa gió phía trước đây mọi người chiếc xe này thì nó thiết kế ở bên trong nhìn nó thể thao và cũng khá là sang trọng đó trong tầm tiền như thế này một chiếc xe thiết kế thể thao sang trọng như thế này thì uh, Lộc nghĩ cũng rất là đáng đồng tiền đấy mọi người ghế ghế trước cũng đang còn mới bởi vì xe chạy ít mà mới có 7.900 cây thôi ghế chuyển điện được uh, ờ, 4 vị trí Lộc quay cho mọi người xem chi tiết chiếc xe à, à, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với Lộc để à, Lộc à, được để lại cái giá thật là tốt cho mọi người xe rất là, vẫn đang còn rất là ngon nha mọi người mọi người ờ, xem video của Lộc rồi và hãy đánh giá về chiếc xe Civic mà Lộc vừa chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.